Xin chào các bạn đã đến với trận đấu này và xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chúng tôi. Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và các cầu thủ của hai đội biết rằng đây là trận cầu quyết định. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong đường đấu ngày hôm nay. Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ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 đi bóng rất sung anh không hiểu ý nhau pha phối hợp không thành công khả năng kiểm soát thế trận được thể hiện rõ nét ở trong những phút đã qua của trận đấu họ thực hiện nhiều những đường truyền ở khu vực giữa sân và thường thì sẽ có một bất ngờ được tạo ra với những quả chọc khe áp sát vẫn tiếp tục đi bóng cắt bóng rất hay đi bóng rất sung anh hồ lan việt vị mất rồi vẫn tiếp tục đi bóng đọc tình huống quá hay Bernardo Silva cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ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 开国特。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 quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương qua rồi khó khăn đã qua rồi rất tốt đó là một điểm những gì diễn ra đúng với ý đồ đúng như những gì toan tính đúng như những gì mong muốn có khoảng trống có đất diễn có những bước chân di chuyển nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm rất tốt đó là mùi truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ đường truyền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 Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Quả đá phạt góc. Chuyển hướng quá hay. Rodriguez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 Như vậy là hiệp phụ thứ nhất đã được bắt đầu. Bernardo Silva. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. De Bruyne. Tốc độ rất tốt. rất điểm. Chạm tay vợt rất nhanh và thể hiện được đẳng cấp của mình với pha xử lý rất hay vừa rồi. Cực kỳ khôn ngoan và lạnh lùng trong dứt điểm. Anh như được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 giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công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 Hồ Lan Thời gian còn lại là rất ít Bernardo Silva